nóng thật đấy mời vào xin mời vào anh ơi anh ơi đây có phải là nơi um, làm cho mọi người nổi tiếng trên các trang mạng không phải mọi người không phải nơi làm cho mọi người nổi tiếng không ạ đúng rồi em ạ mời em vào đây để ờ, quay video để nổi tiếng nào đầu tiên hãy đăng hãy quay video để đăng lên YouTube em muốn nổi tiếng hãy vào đây em muốn um, quay video để nổi tiếng ạ không biết quay bài gì nhỉ quay video gì để nổi tiếng đây hai bây giờ sẽ quay video trend tiktok hot của hiện nay đó là chị ông nâu nâu ok ok chị ốc chị bay về lại thế là chị ông chị đang ở đâu ô hay gà trông mới ngất mặt trời mới dậy nay chị ông chị bay về đâu tiktoker youtuber đang hỏi chị kìa chị học no no chị bay đi đâu về đi thế là chị ông chị đang ở đâu ô ô hay gà trông mới gáy ông mặt trời mới dậy này chị ông chị bay về đâu tiktoker youtuber đang hỏi chị kìa chị ông nâu nâu chị bay đi đâu về đi